muối này. Về định nghĩa công thức hóa học của muối trước thì muối được gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. Thầy đọc lại. Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. Thực ra định nghĩa ở đây thì đang thì là chúng ta ở lớp 8 thì cái mức của chúng ta nó chỉ cần nhớ đến đây thôi Nhưng thầy có thể mở rộng hơn Đó là ngoài cái nguyên tử kim loại ra Thì nó có thể là còn có cả cái thằng này nữa Đó là thằng NH4 đây là amoni gốc amoni được chưa vậy thì thằng NH4 này có thể thay là kim loại được đúng không ạ vậy thì bây giờ nếu như thêm thằng này vào thì cái muối của chúng ta được định nghĩa là một hay nhiều nguyên tử kim loại hoặc là nhóm amoni được chưa liên kết với một hay nhiều gốc axit được chưa nhỉ Đấy, vậy thì cái phần kim loại này chúng ta đã thấy nó ở đâu ạ? À nó ở bazơ. Phần gốc axit thì hiển nhiên có ở axit rồi. Vậy hoàn toàn có thể nói muối ở đây chính là cái sự tổng hòa của axit và bazơ. Và sau này khi chúng ta học về tính chất hóa học thì thật vậy, rõ ràng là muối ở đây nó là cái sản phẩm của cái phản ứng của những chất mang tính axit với những chất mang tính bazơ các em nhé. Ví dụ chúng ta có một số muối như sau này. Ví dụ NaCl hay là CuSO4 hay là Na2CO3, CaCO3 hay NaNO3